điện tử điều khiển nghe nhìn tất cả xin kính chào anh em thế anh em hôm nay sẽ giới thiệu cho anh em một con hàng mới về của bên Techcast nhé thì uh, loại này là một cái loại mỏ cháo đổi về nhưng mà nó không như cái dòng mỏ à, vịt mỏ mini mà là một cái dòng mỏ rất là đặc biệt và nhiều anh em à, yêu cầu đặt hàng uh, từ bao lâu nay thì thì không có hàng nhưng mà hôm nay rất may mắn là đợt này mình về được một số con mỏ đổi bài loại ờ, đặc biệt mà anh em yêu cầu thì ờ, loại mà anh em yêu cầu đó chính là cái dòng mỏ đổi bài ờ, <coughs> mỏ mềm nhé mỏ đổi bài mềm thì cho anh em đây là hộp của một con mỏ đổi bài mềm đấy à, về thì rất là khó khăn hàng từ Trung Quốc mà anh em đang dịch bệnh xong rồi biên giới nó hơi chặt nên hàng về rất là khó khăn thì chỉ về được có số lượng rất là giới hạn chỉ có 5 con này thôi đấy. 5 con mỏ mềm đổi bài thì anh em nào mà yêu thích cái dòng mỏ mềm đổi bài này thì hãy à, nhanh tay đặt nhé hãy nhanh tay đặt vì à, số lượng rất là ít 5 chiếc Đấy, chỉ chốt cho những anh em nào mà nhanh nhất thôi Đấy, anh em nào yêu thích thì có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của mình trên màn hình này hotline này 0834 66333 cũng như là 0346 0947 Đấy, để à, đặt mua nhanh nhé vì số lượng ít nên mà đợt vừa rồi mình thấy là khá nhiều anh em yêu cầu cái con mỏ đổi bài này nhưng mà đợt này nó chỉ về được có 5 con nên anh em nào chậm tay thì thông cảm anh em đợi đợt sau sẽ có thêm những cái dòng mỏ đổi bài thì mình sẽ làm video uh, giới thiệu cho anh em đây anh em nhìn này mỏ đổi bài mềm rất là mỏng anh em thấy không ạ <coughs> đây, mỏng như tờ giấy luôn anh em có thể chế vào những cái bộ ví bộ áo mùa đông rồi mùa đông thì anh em chế vào áo khoác Đấy. chế vào đâu cũng được rất là mỏng và nhỏ gọn chơi thì đổi bài cái loại à, mỏ này rất là êm à, để mình lấy một kia mỏ à, mini mỏ đổi bài mini à, anh em thường dùng gắn vào cổ tay cổ chân để so cho anh em so sánh nhé đây đây là một con mỏ đổi bài mini này anh em nhìn về cơ bản về cái kích thước anh em nhìn nhé kích thước của hai con Đấy, độ dày mỏng anh em cái mỏ này anh em có thể gập vào đi như thế này thoải mái không sao cả cái mỏ này là một mỏ miếng cứng hoàn toàn này miếng cứng anh em nhìn này rất là mỏng luôn chức năng tráo đổi thì nó cũng như nhau thôi nhưng mà về chất liệu cũng như là độ dày mỏng thì anh em nhìn qua video anh em có thấy không Đấy, rất là dày đúng không ạ loại này thì rất là mỏng mỏng dính như tờ giấy luôn Đấy, anh em nhìn này mỏng dính như tờ giấy luôn Đấy, motor rất là nhỏ gọn Đấy, sơ qua về cái thiết kế bên ngoài cho anh em về cái khả năng cháo đổi bài thì chắc chắn là không có gì để chê với nó rồi anh em chế vào một con ví già hoặc là ví nam gắn của anh em anh em tự dán vào ví của anh em cũng được nhé với cái bộ mỏ này pin thì chơi được cho anh em ờ, cả một đêm thoải mái 7-8 tiếng không vấn đề gì đây mình sẽ test thử cái khả năng cháo đổi bài của con mỏ này cho anh em xem rất là êm hàng đặc biệt hàng này thì ờ, đặt rất là lâu mới có đây anh em này nhìn này hai này không hề phát ra một tiếng ồn gì luôn vì uh, cái à, bên ngoài của nó hoàn toàn là bằng vải bọc vải nên nó rất là êm nó không ma sát nhiều như là uh, những cái dòng máy mỏ bằng uh, <coughs> bằng cái bộ sắt này Đấy, bên ngoài cái này là sắt anh nha anh em, sắt nên nó ma sát nó sẽ kêu hơn một chút bài ra bài vào nó sẽ kêu chứ còn motor thì không kêu một tí gì cả máy móc thì anh em uh, hoàn toàn yên tâm cháo đổi rất nhanh này đấy, hai này quy này anh em thấy không ạ đấy máy móc thì tất nhiên là không thể tránh được cái tiếng động rồi nhưng mà những cái loại mình sẽ lựa chọn những cái loại êm nhất kể cả là mình cầm bài trên tay như thế này đấy những cái bộ với những cái bộ bài mình cầm bài trên tay mình xoay ra thì nó cũng đã phát ra tiếng động rồi đúng không ạ anh em cháo anh em cầm bài anh em đổi như thế này Đấy, nó vẫn còn kêu Đấy, nó không thể êm tuyệt đối được nhưng mà anh em sẽ lựa chọn những cái thời gian thời điểm thích hợp để anh em cháo đổi đi thì nó sẽ không phát hiện ra được Đấy, mỏ mềm này sạc là sạc điện thoại cho anh em nhé sạc sạc là đầu sạc điện thoại Đấy, pin của nó đây này rất là nhỏ gọn những cái pin này thời lượng của nó có thể chơi được 7 đến 8 tiếng anh em hoàn toàn có thể yên tâm vì cái mỏ này nó không hề tốn pin một chút nào cả chỉ là đưa bài ra đưa bài vào thôi Đấy. anh em đâu phải lúc nào mình cũng đổi đúng không ạ chỉ những đổi những ván quan trọng những ván quyết định những cái ván bài điểm thấp ừ. anh em hoàn toàn có thể chế vào ống tay áo Đấy, gắn rất là nhỏ gọn hoặc là chế vào những cái uh, dụng cụ như là ví Đấy, quần Đấy. anh em chế cái mỏ này thì tuyệt vời luôn nhỏ gọn mà mềm số lượng có ít nên giá cả nó cũng sẽ không hề rẻ đâu nhưng mà mình sẽ để cho anh em nào mà nhanh tay gọi điện đến những số hotline trên màn hình của mình một cái giá cả hợp lý nhất đấy giá cả hợp lý nhất nhé anh em này anh em nhìn này cho anh em nhìn thêm một kỹ một lần nữa đấy, để anh em thấy kết con mỏ này thì anh em liên hệ với mình nhé 0834 6633 0346 0947 Sài Gòn và Hà Nội bên mình đều có cơ sở nha anh em gần các bến xe Mỹ Đình và Hà Nội à, gần gũi với xe Mỹ Đình và miền Đông thì anh em nào mà có điều kiện thì cứ lên cơ sở để uh, trực tiếp cảm nhận anh em phải trực tiếp cảm nhận cầm tay như thế này để anh em mới thấy cái con mỏ này nó tuyệt vời như thế nào đấy thì anh em uh, còn gì thắc mắc thì cứ comment trực tiếp xuống phía bên dưới hoặc là anh em có thể uh, kết bạn zalo với mình mình sẽ tư vấn cho anh em nhé mỏ mềm đổi bạc rất là tuyệt vời hai dòng mỏ khác biệt hoàn toàn luôn gần như là một ả đẳng cấp khác đấy thì anh em muốn đặt hàng thì cứ liên hệ trực tiếp với Techcast qua các số điện thoại trên màn hình nhé Xin chào anh em